Báo cáo mạng lưới nhân quyền Việt Nam, Việt Nam đang giam giữ gần 300 tù nhân lương tâm. Báo cáo mới được đưa ra của mạng lưới nhân quyền Việt Nam cho biết hiện có gần 300 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam và gần 80 người bị chính quyền bắt giữ trong năm qua. Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm những nhân quyền cơ bản, từ phân biệt đối xử, bắt và giam giữ tùy tiện, vi phạm các đảm bảo về xét xử công bằng, đến hạn chế quyền tự do tôn giáo, tự do quan điểm và biểu đạt, tự do lập hội vân vân, báo cáo nhân quyền tại Việt Nam 2020 đến 2021 do tổ chức có trụ sở ở California, Mỹ đưa ra hôm 20 tháng 6 nhận định. Thống kê của mạng lưới nhân quyền Việt Nam cho thấy có 288 tù nhân lương tâm còn đang bị giam giữ tại nhiều nhà tù trên khắp Việt Nam, trong đó có nhiều nhà báo, Facebooker, các nhân vật tôn giáo và các nhà hoạt động vì dân chủ và quyền đất đai. Báo cáo còn nói rằng chính quyền của đảng Cộng sản đã bắt thêm 79 người tính đến ngày 31 tháng 5. Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 20 tháng 6, mạng lưới nhân quyền Việt Nam nói rằng báo cáo có sự tham gia soạn thảo của một số nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam, bao gồm 8 chương tương ứng với các quyền cơ bản được nêu trong tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền, trong đó nêu lên các vi phạm về quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo, nạn bạo hành của công an, nạn buôn người, vi phạm những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự, chế độ nhà tù bất công và đàn áp bằng bạo lực trong số nhiều vi phạm khác. Chính quyền Hà Nội chưa công khai lên tiếng trước báo cáo này của mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam và rằng không có ai bị giam giữ vì bày tỏ chính kiến của mình. Việt Nam hồi đầu năm nay tuyên bố ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc – khi tuyên bố ứng cử hồi tháng 2 vừa qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao lúc đó, ông Phạm Bình Minh, nói về những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong lần ứng cử trước vào năm 2013, Việt Nam cam kết qua công hàm gửi tới Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng Việt Nam tôn trọng và bảo đảm các quyền và các tự do cơ bản của người dân Việt Nam – Tuy nhiên, những vi phạm quyền tự do ngôn luận của chính quyền Việt Nam trong năm qua liên tục bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng chỉ trích. Tổ chức phóng viên không biên giới xếp Việt Nam gần chắc bản 175 trên 180 quốc gia trong danh mục tự do báo chí thế giới 2021. Tổ chức Freedom House trong báo cáo mới nhất về tự do trên thế giới nhận định Việt Nam là một quốc gia không có tự do. Ủy ban bảo vệ ký giả xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia kiểm duyệt báo chí khắc khe nhất thế giới. Trong khi đó, tổ chức Human Rights Watch đánh giá tình trạng tự do ngôn luận và tự do thông tin tại Việt Nam là rất kém trong báo cáo thường niên mới nhất. Trong đó cho rằng những người bất đồng chính kiến trên mạng thường xuyên phải đối mặt với sự sách nhiễu và đe dọa của chính quyền trong năm 2020. Theo báo cáo mới được đưa ra của mạng lưới nhân quyền Việt Nam, Ít nhất 46 người đã bị bắt giữ và truy tố tính đến ngày 31 tháng 5 vì vi phạm Bộ luật hình sự 2015 sau khi bày tỏ quan điểm chính trị của họ thông qua mạng xã hội, một cáo buộc mà các nhà chức trách gọi là chống phá nhà nước. Nhóm nhân quyền ở California cho biết rằng những người khác bị bắt trong năm qua bao gồm các nhà hoạt động chính trị, nhà báo độc lập và những người khiếu kiện về quyền đất đai. Phạm Đoan Trang, người đoạt giải của tổ chức phóng viên không biên giới, là một trong số những nhà báo bị chính quyền Việt Nam bắt giữ trong năm 2020. Trước đó trong năm, hai thành viên hội nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn cũng bị bắt giữ. Trương Châu Hữu Danh, một thành viên trong nhóm báo sạch, bị bắt giam hồi cuối năm ngoái và ba thành viên còn lại của nhóm này bị bắt giữ hồi đầu năm nay trong số những người bị kết án hồi năm ngoái có nhà văn Trần Đức Thạch, người bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên 12 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hồi đầu năm nay, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và hai thành viên khác của nhóm bị kết án tổng cộng 37 năm tù với tội danh làm tàn trữ tài liệu nhằm chống phá nhà nước. Báo cáo của mạng lưới nhân quyền Việt Nam cũng đưa ra các khuyến nghị cụ thể và khả thi đối với chính phủ Việt Nam các chính phủ khác và các tổ chức có quan hệ với chính phủ Việt Nam, các cơ quan nhân quyền quốc tế cũng như người Việt ở nước ngoài nhằm thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền cho người dân Việt Nam. Tổ chức phóng viên không biên giới, Việt Nam tăng cường kiểm soát mạng xã hội, tiếp tục không có tự do báo chí. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 6 quốc gia có ít tự do báo chí nhất trên thế giới. Theo đánh giá mới được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố, trong đó nhận định rằng quốc gia do đảng Cộng sản cầm quyền tăng cường kiểm soát mạng xã hội và tiến hành một làn sóng bắt giam các nhà báo độc lập trong năm qua. Trong số 180 quốc gia được đánh giá trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới 2021 của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới được đưa ra hôm 20 tháng 4, Việt Nam xếp hạng 175 và nằm trong nhóm các quốc gia gồm cả Trung Quốc và Triều Tiên được coi là có tình trạng rất tồi tệ đối với môi trường báo chí. Đây cũng là thứ hạng mà Việt Nam được đánh giá trên chỉ số 2020, tăng một bậc so với một năm trước đó. Cùng với nhận định về sự can thiệp trực tiếp của Bắc Kinh vào luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông hồi tháng 6 năm ngoái, gây ra sự đe dọa lớn tới nền báo chí ở Trung Quốc, tổ chức phóng viên không biên giới nói trong thông cáo báo chí hôm 20 tháng 4 rằng Việt Nam cũng tăng cường sự kiểm soát của mình đối với nội dung mạng xã hội, trong khi tiến hành một làn sóng bắt giữ các nhà báo độc lập hàng đầu trong thời gian chuẩn bị cho kỳ đại hội được tổ chức 5 năm một lần của Đảng Cộng sản vào cuối tháng 1 vừa qua. Tổ chức có trụ sở tại Paris, Pháp nhắc đến tên nhà báo Phạm Đoan Trang, người được giải tự do báo chí ở hạng một tầm ảnh hưởng của tổ chức phóng viên không biên giới năm 2019 trong số những người bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào năm ngoái. Đúng như nhận định của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, trong thời gian vừa qua năm ngoái cũng như năm nay, việc bắt bớ rồi kết án nặng nề những người làm báo tự do đã làm nổi lên một mối quan ngại chung cho tất cả những người quan tâm đến nhân quyền ở Việt Nam, nhà báo Võ Văn Tạo nói với đài VOA từ Nha Trang, Khánh Hòa. Cô Đoan Trang bị bắt. Đến nay chưa ra tòa, nhưng chúng tôi tiên liệu là không nhẹ nhàng đâu bởi vì nhà nước Việt Nam càng ngày càng siết chặt tự do báo chí. Trong số những nhà báo tự do bị chính quyền bắt giữ vào năm ngoái, ngoài phạm đoan trang người được tổ chức ân xá quốc tế gọi là nhà vô địch nhân quyền của Việt Nam, còn có nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Họ đều bị bắt chỉ vài tháng trước khi đại hội đảng lần thứ 13 diễn ra. Các tổ chức ủng hộ nhân quyền và dân chủ quốc tế đã cáo buộc Việt Nam tăng cường đàn áp các tiếng nói bất đồng và kiểm duyệt trên mạng trong năm ngoái và đầu năm nay, quanh thời gian đại hội đảng và bầu cử quốc hội khóa 15 ở Hà Nội. Theo nhận định của tổ chức phóng viên không biên giới, để biện minh cho việc bỏ tù những blogger và nhà báo độc lập, Đảng Cộng sản sử dụng bộ luật hình sự, đặc biệt là ba điều khoản theo đó hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống phá nhà nước và lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đe dọa lợi ích của nhà nước có thể bị trừng phạt bằng các án tù dài hạn. Tháng 1 vừa qua, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tù đối với ba thành viên của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn với mức tù giam từ 11 đến 15 năm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Sau đó hơn một tháng, nhà báo Phan Bùi Bảo Thi bị bắt giam với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam – trong những tuần gần đây, một số nhà báo và các ứng cử viên đại biểu quốc hội độc lập cũng đã bị chính quyền bắt giữ với cáo buộc lợi dụng tự do dân chủ tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam. Theo nhà báo tạo, những điều luật này được chính quyền dùng để buộc tội một cách mù mờ những người bất đồng chính kiến và hoạt động dân chủ. Những điều luật đó đã được các quốc gia và tổ chức quốc tế đề nghị Việt Nam bỏ đi vì nó tù mù và làm cho người dân mất quyền ăn, quyền nói, mất quyền biểu đạt, nhà báo tạo nói. Thống kê thường niên của tổ chức phóng viên không biên giới đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái cho thấy Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc bỏ tù nhà báo nhiều nhất. Theo dữ liệu mới được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố cùng với chỉ số tự do báo chí thế giới 2021, tổng cộng có hơn 30 nhà báo và blogger hiện đang bị giam giữ tại các nhà tù của Việt Nam, nơi mà tổ chức này nói là tình trạng ngược đại diễn ra phổ biến. Nếu nói một cách dành rẽ ra thì Việt Nam không có báo chí, mà chỉ có công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi, nhà báo tạo nhận định. Báo chí là phải độc lập, phải có quyền phản biện chính trị, nhưng ở Việt Nam thì không được phép và nó rất là xa lạ với báo chí của nhân loại văn minh. Việt Nam chưa lên tiếng về chỉ số 2021 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nhưng chính phủ Hà Nội luôn phản bác các báo cáo của các tổ chức quốc tế về nhân quyền và tự do ngôn luận ở quốc gia Đông Nam Á, trong đó có tổ chức phóng viên không biên giới và phủ nhận việc giam giữ các tù nhân lương tâm cũng như những người bày tỏ chính kiến ở Việt Nam. Theo chỉ số 2021 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Na Uy tiếp tục đứng đầu thế giới về tự do báo chí trong bối cảnh mà báo chí toàn cầu, nhiều tổ chức phóng viên không biên giới gọi là loại vaccine tốt nhất chống lại virus thông tin sai lệch, bị ngăn chặn ở hơn 130 nước trên thế giới. Tổ chức phóng viên không biên giới nhận định rằng báo chí bị chặn hoàn toàn hoặc nghiêm trọng ở 73 quốc gia, trong đó có Việt Nam và bị hạn chế ở 59 quốc gia khác. Việt Nam được phân loại vào nhóm màu đen –